đang muốn chuyển máy để anh nghĩ là máy không để đây không có cán đấy cắt máy để luôn được không フフフフ。